Đây là Coi 68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Ok, xin chào các bạn và chào mừng quay trở lại với DeFi Discussion và mình là Hồng Phong đến từ Coi 68. Uh, ờ, lại một ngày nữa, một số DeFi Discussion nữa mình có dịp được ngồi lại và trò chuyện cùng với các bạn về những gì đang xảy ra cùng với DeFi và tất nhiên rồi chúng ta sẽ có một gương mặt rất là quen thuộc thôi. Xin chào Nguyên. Uh, ok, hello xin chào anh em, uh, xin chào Phong. Uh, cũng là một cái dịp uh, hết sức đặc biệt vì uh, lâu lắm rồi thì uh, chúng ta mới có một cái người host rất là quen thuộc đã đồng hành cùng với DeFi Discussion trong một chặng đường rất là dài thì thì hôm nay là rất là vui khi uh, Phong trở lại và mang lại cho chúng ta những cái câu chuyện thú vị xoay quanh thị trường DeFi và với anh em đang nghe DeFi Discussion thì lần đầu tiên thì chắc là cho bọn mình cảm ơn anh em mà một lần nữa đã dành thời gian để đồng hành cùng với bọn mình trong cái thời gian hiện tại của thị trường ha ok và thực ra thì uh, thời gian hiện tại của thị trường thì mình nghĩ là vui hơn khá là nhiều so với cái khoảng thời gian mà cách đây khoảng độ 10 15 số gì đấy mà mình nói chuyện với Nguyên khi mà lúc đấy thì thị trường nó rất là nhàm chán và Ethereum có lúc và mọi người nhìn thấy nó chỉ ở mức ba con số thôi uh, nhưng mà nhân nhắc đến Ethereum thì đó cũng là cái topic đầu mình sẽ nói trong cái ờ, podcast lần này đặc biệt là khi mà Ethereum đã kiểu mọi người đều nói đó là khi mà thành công tiến lên proof of stake và thị trường có vẻ cũng phản ứng khá là tích cực với cái chuyện đấy khi mà Ethereum đã tăng một mạch lên cỡ đâu đấy 1.600 đô sau The Merge thì uh, khi mà Ethereum chuyển lên Proof of Stake ấy, thì nó đã giải quyết được những cái vấn đề của Proof of Work đúng như là những gì mà team Ethereum đã hứa uh, tuy nhiên thì cái việc mà giải quyết một cái vấn đề lớn như vậy chắc chắn là tạo ra cũng có tạo ra những cái vấn đề mới và tất cả mọi người những người đang xây dựng Ethereum cũng đang phải giải quyết thì cái um, vấn đề lớn nhất có lẽ là lớn nhất khi mà tiến đến Proof of Stake mà chúng đang nói với nhau á, thì chắc là cái lại là cái câu chuyện mà một một số ít cá nhân hoặc là tổ chức trong cộng đồng đang nắm quá nhiều quyền hành có nhiều quyền biểu quyết trong cộng đồng thông qua cái việc mà thông qua cái cơ chế Proof of Stake thì uh, chắc là mình sẽ để Nguyên giải thích rõ hơn cho mọi người những cái vấn đề mà chúng đang nói đến ở đây ha. À, ok thì à, cái vấn đề mà à, bọn mình nói hôm nay á, thì có thể tạm tóm gọn nó với một cái từ khóa là tập trung cái vấn đề hôm nay mà bọn mình muốn đề cập thì à, có thể tóm gọn nó vào cái từ khóa là tập trung hay là phi tập trung thì à, chắc là cái dự án đầu tiên mà bọn mình à, đề cập đến khi mà nói về cái từ khóa này thì chắc là Lido đi ha thì nhiều anh em biết thì Lido cũng là một trong những dự án là liquid staking rất là phổ biến rồi và cũng là một trong những dự án mà khiến uh, ba rời cuộc chơi cái việc mà Lido á chiếm một cái tỷ trọng rất là lớn trong cái lượng mà Ethereum được stake vào thị trường á thì nó nó đã được đề cập rất lâu rồi và nó được coi như là một cái điểm nghẽn và thậm chí là có rất là nhiều các cái đề xuất để người ta gọi là phi tập chung cái quyền này ra tức là bây giờ nói đơn giản một cách là bây giờ ví dụ như Lido họ kiểm soát một lượng Ethereum rất là lớn của mạng lưới đúng không nhưng mà LDO lại là cái đồng kiểm soát những cái hoạt động ở trong bản thân mạng lưới của Lido khi mà ví dụ như LDO mà nó bị kiểm soát thì thông qua LDO người ta có thể kiểm soát luôn cả Ethereum và cái vấn đề này thì nó được đề cập rất là nhiều rồi ờ, trước khi mà Ethereum tiến lên Proof of Stake nữa thì người ta đã bảo là ờ Proof of Stake liệu có phải là một cái một cái cơ chế mà giúp cho người giàu ngày càng giàu hơn hay không thay vì là Proof of Work ngày xưa là thợ đào thì ờ, phe như nhau không ai có có thể gọi là predict được thì thợ đào sẽ thi nhau và đào thì nó sẽ phi tập trung hơn và người ta bắt đầu nói đến câu chuyện là à, liệu Proof of Stake stake nó có phải là cái việc là người giàu sẽ càng giàu hơn hơn thì Lido là một trong những cái uh, một trong những cái điểm nghẽn đó yeah. Dạ. và nhân mà nhắc đến cái câu chuyện uh, người giàu ngày càng giàu hơn và cái uh, câu chuyện mà nguyên nói thợ đào trước đấy thì uh, Ethereum cũng đã gặp phải cái vấn đề với MEV rồi đúng không? MEV á, là Miner Extractable Value á, thì nó có một vài cái uh, biến thể khác nhau nhưng mà chắc là bọn mình sẽ dùng cái khái niệm này và uh, à, MEV uh, à, nói một cách đơn giản đó là cái việc mà thợ đào họ được quyền là adjust lại họ được quyền là xáo xào lại cái giao dịch để trục lợi và uh, người dùng sẽ là những người bị thiệt hại vì cái đó thì nó có rất nhiều các hình thức uh, xáo uh, cũng như là trộn các cái giao dịch để thợ đào họ có thể hưởng lợi thì khi mà proof of work á, thì Ethereum nó gặp cái trường hợp này người ta sẽ phải nghĩ ra một cái giải pháp để phi tập trung cái quyền này đúng không tức là không thể nào mà cho thợ đào hay là những cái validator về sau này có thể gọi là toàn quyền sắp xếp lại những cái giao dịch đó và trục lợi cái giá trị từ người dùng thì MapBoost Ờ, là một cái giải pháp của Flashbot á, thì nó sẽ hướng đến cái vấn đề này tức là nó tách biệt những cái vai trò ở trong cái khâu xác thực ra và nó uh, nó sẽ giảm cái tác động của những validator hoặc là ở ờ, trước đây với cái mạng lưới proof of work là các cái miner đó thì cái MapBoost này nó là một cái giải pháp như vậy tuy nhiên là MapBoost nó vô hình chung cũng giống như Lido luôn tức là nó lại kiểu như là giải quyết một cái vấn đề uh, trước đó xong rồi nó lại đẻ ra thêm một cái vấn đề về việc là phi tập trung hay không phi tập trung ấy thì đó là một trong những cái lý do mà bọn mình chọn cái chủ đề về về về những cái điểm nghẽn như thế này để nói nói trong cái tập podcast hôm nay. Yeah, dạ, và thật ra thì khi mà nói chuyện với Nguyên thì mình cảm giác như là uh, Ethereum nó nó đang xây một cái cầu nhưng mà nó lại đang cũng đang đi trên chính cái cầu đấy nữa giống như là cứ họ cứ xây một cái cục một cái trục mới xong mà họ lại đặt lên cái chân của họ lên xong rồi là họ lại lo hay lại họ tìm cách là họ uh, vừa kéo tất cả mọi người theo sau mà vừa xây tiếp cái cái con đường mà mình đang đi thì uh, AV Boost cũng là một giải pháp chống độc quyền chống thao túng mạng lưới nhưng mà lại được làm bởi đúng một bên duy nhất uh, và sau đấy và khi mà áp dụng cái đấy để giải một bài toán thì họ lại có một bài toán khác là uh, lại phải có một cái cơ chế staking để giải quyết lại cái câu chuyện đấy và đó là cái thứ mà nguyên khá là hào hứng khi mà chia sẻ với mình đó là cái câu chuyện mà restaking restaking đúng không ạ là để mà hạn chế những cái tác động tiêu cực từ MEV boost thì ờ, nhưng mà nguyên có thể nói chi tiết về cái này hơn được à, Uh, ok thì uh, ờ, restacking thì nó cũng là một cái khái niệm mới thôi hiện tại thì cũng chưa có dự án nào họ phát triển cái sản phẩm ra cả tức là không có một cái sản phẩm nào nó đang vận hành cả nhưng mà có một cái dự án là eigen layer á nếu như mà anh em nào mà lướt twitter thì sẽ thấy cái dự án này cái giải pháp họ nói đó là cái restacking thì uh, bản thân cái restacking này á hiểu nôm na nó sẽ là cầm cái ethereum của người dùng uh, à, stake vào trong cái à, validator đúng không tức là những cái người xác thực mạng lưới thì validator họ sẽ cầm cái này và họ lại stake ngược vào trong một cái hợp đồng của Eigenlayer nói chung là một cái lớp gì đó uh, cái lớp này sẽ bắt đầu là um, đảm bảo tức là đảm bảo là là sẽ không có bất cứ cái vấn đề gì xảy ra tức là mọi người hình dung là cái map boost nó sẽ có nhiều cái khâu khác nhau đúng không nó là những cái băng truyền khác nhau thì trong cái khâu đó nó sẽ có một vài cái khâu mà diễn ra off chain tức là ngoài cái mạng lưới thì cái restaking này nó sẽ là một cái hợp đồng thông minh để validator người ta stake vào và cái hợp đồng thông minh này nó sẽ đảm bảo được là cái khâu mà MapBoost uh, ờ, nhiều cái giai đoạn nó thực hiện thì nó không có bất cứ cái gian lận gì đó xảy ra thì uh, cái này nó mới chỉ là một cái ý tưởng thôi cái team của họ thì cũng chỉ gọi là là là là giới thiệu ở cái hội nghị uh, liên quan đến MapBoost các thứ uh, và nó chưa có vận hành nhưng mà Ờ, nó cũng sẽ là một cái giải pháp mà mình nghĩ là nó sẽ tối ưu hóa hơn cho cái lượng tiền của Uh, người dùng khi mà staking vào Ethereum bản thân cái việc cung cấp các cái giải pháp liquid staking á thì nó cũng là một cái dạng uh, tối ưu hóa vốn đúng không mọi người khi mà stake vào thì mọi người không có muốn là không có muốn là bị bị bị cô động vốn thì mọi người muốn cái việc stake của mình nó được uh, thanh khoản hóa và cái tài sản nó được dùng để làm được nhiều việc hơn làm được nhiều việc hơn trong tương lai thì thì restaking này nó cũng là một cái à, nó cũng có một cái hệ quả tương tự như vậy song song với việc là nó đảm bảo là MapBoost không có bất cứ cái gian lệnh gì đó xảy ra và không có những cái vấn đề gì liên quan đến tập quyền gì đó trong cái MapBoost của Flatbox đó là như vậy đó là cái restaking yeah. Dạ. nếu mà mọi người có theo dõi thì uh, cách đây khoảng độ một hai tuần thì uh, ờ, DevCon 6 là uh, sự kiện một trong những sự kiện quan trọng nhất của Ethereum đã được tổ chức và thực ra cũng có vài cái panel nói về cái um, cái restaking này cũng như là MEV boost nhưng mà đúng là cái câu chuyện là mình ừ. không phải là một lập trình viên mình cũng không phải là người một người code cho nên là uh, khi mà đào sâu vào những cái technical của cái vấn đề này thực ra mình không hiểu lắm đúng là nó ở dạng ý tưởng uh, về cái nói chung là về cái outcome mà mà khi mà các ừ, những người đề xuất nói ra thì nó nghe rất là hay uh, nhưng mà nó có hai vấn đề thứ nhất là nó chưa triển khai cho nên là tất cả mọi thứ nó đều nằm ở mức theory là lý thuyết và thứ hai á, kể cả khi nó triển khai rồi á một người dùng bình thường như mình <laughs> ừ. có vẻ cũng rất là khó để mà tận dụng được gì từ cái những cái ừ. công cụ này đúng không đúng rồi uh, thì uh, chắc là mình sẽ nói chắc là mình sẽ nói về một cái uh, một cái vấn đề về mặt gọi là góc nhìn thôi ha thì những cái thông tin này có thể nó sẽ không giúp anh em gọi là kiếm được profit ngay lập tức nó không giống như là cái hoạt động sun retro drop đúng không tức là ví dụ như có một cái thông tin gì đó về sun retro thì uh, mọi người sẽ sẵn sàng ok nó có một cái doable action tức là một cái hoạt động có thể thực hiện được ngay và người ta có thể đâu đó có cái cơ hội gain profit từ việc đó nhưng mà cái thông tin này ấy, cái thông tin về uh, liquid staking này rồi những cái giải pháp như là MapBoost này rồi xa hơn nữa trong tương lai là những cái như là restaking này thì nó sẽ là những cái thông tin về mặt nền tảng và hạ tầng và à, bản thân bọn mình á là những người mà đã gọi là anh dầm nằm về với thị trường á thì cũng đang thú thật là cũng đang phải liên tục cập nhật những cái thông tin liên quan đến những cái giải pháp này và phải liên tục là gọi là mình bọn mình sẽ đào sâu xuống cái hạ tầng để biết được là ok uh, nó đã có những cái sự phát triển gì và cái mạng lưới này nó đang đang vận hành như thế nào để chúng ta nói nói nói nói là kiểu như là ok bọn mình sẽ đồng hành với thị trường đúng không nhưng mà làm sao để biết là cái việc đồng hành với thị trường này nó có đúng hay không trong tương lai đúng không đâu có ai biết được ví dụ như nó có một cái black swan gì đó xảy ra ví dụ như ethereum bị coi là chứng khoán hoặc là uh, ethereum sẽ bị uh, gọi là sensor kiểu thứ các các thứ đúng không thì rõ ràng là cái cái cái case của tornado cash là một cái case mà nó khiến cho cộng đồng người ta phải à, người ta kiểu như có thể là nó hơi extreme nhưng mà nó nó khiến người ta phải dừng lại người ta phải xem là ờ, liệu cái mạng lưới này nó có thể bị bị bị giới chức một tay người ta dừng hẳn luôn cả cái mạng lưới hay không đúng không boost của Flashbot á, thì họ đã phải nhận rất nhiều những chỉ trích thời gian gần đây rồi đó là vì họ họ gọi là họ triển khai uh, một cái lớp filter gọi như là một cái lớp lọc và lọc ra những cái địa chỉ đã từng tương tác với Tornadocast ấy. thì cái cái hành vi này của họ để để gọi là giảm thiểu những cái rủi ro bị giới chức uh, quản lý ấy thì cái hoạt động mà họ uh, họ filter như vậy họ họ sensor những thứ, uh, những cái giao dịch liên quan đến tornado cash như vậy thì nó vô hình chung nó khiến cho cộng đồng kiểu uh, khá là gọi là quan tâm và họ cũng bắt đầu nói nhiều về cái vấn đề này thì uh, uh, rất nhiều những cái buổi thảo luận thậm chí là uh, Sam Bankman-Fried đúng không là CEO của FTX thì cũng cũng gặp phải rất là nhiều các cái chỉ trích như là rất là nhiều cái um, những cái buổi thảo luận nó rất là gọi là nó rất là nhiệt liên quan đến cái vấn đề pháp lý này thì gia yeah, bắt lại cái câu chuyện mà hồi nãy phong nói tức là cái thông tin này nó thực sự ra nó không không có một cái đùa doable action nào đâu nó không thể nào mà kiểu cho bạn một cái quyết định là ok tôi sẽ mua một cái này <laughs> hoặc là tôi sẽ bán một cái kia hoặc là tôi sẽ chữ một cái gì đó nó nó không phải như vậy mà nó sẽ là một cái thông tin về mặt gọi là hạ tầng và nó sẽ mình nghĩ là nó sẽ đủ tốt để anh em mà đã quyết định là ok tôi muốn đồng hành với thị trường thì tôi cần phải biết những thông tin này kiểu thế nhưng mà nhân nói đến câu chuyện hạ tầng á thì tất cả những thứ nguyên nói á nó nó tạo cho mình ừ. một cái mối lo á. Uh, <laughs> khi mà nói đến những câu chuyện mà Ethereum á, mình vẫn luôn mình vẫn luôn nhớ đến hình ảnh là một một người mà đang đi trên cái cầu mà trong khi người ta đang xây chính cái cầu đấy luôn uh, thực ra thì Ethereum những cái rủi ro của những cái giải pháp bên trên Ethereum á nó sẽ không bao giờ là về con người hết nó sẽ không bao giờ là một câu chuyện là uh, team founder dự án tự dưng quyết định là biến mất không làm nữa ừ. ôm hết tiền xong rồi bỏ chạy Ừ, thực ra không, tại vì uh, tất cả mọi thứ trên Ethereum hầu như ừ. đều được xử lý bằng smart contract. Nhưng mà cái câu chuyện triển khai á, thì nó là một câu chuyện khác. Và mình không biết nữa, nếu mà cái này lúc là mình nhớ lúc nào cũng nhớ đến câu chuyện của Andre Conje, tức là Terry Andre Conje tính câu chuyện là ông viết code có có vấn đề nhưng mà câu chuyện Restack á, khi mà triển khai kỹ thuật vào trong Ethereum nếu mà được approve xong rồi bắt đầu triển khai lên á mà nếu ừ. mà có một cái vấn đề gì đó đúng không thì tại vì nó là nó là một cái giải pháp cuối của một loạt những cái vấn đề đi đằng trước cho nên nếu mà nó có vấn đề á, thì lại kéo theo nguyên một giây nó phải đi theo ừ, thực ra thực ra như thế này uh, restaking thì nó là một đúng là ở trong một cái chuỗi thì nó nằm ở cuối thiệt nhưng mà nó không phải là uh, một cái compulsory tức là nó không phải là một cái app uh, một cái bắt buộc uh, validator thì họ có quyền được chọn cái cách để họ tương tác với mạng lưới thực ra cái cách mà họ xác thực với mạng lưới thì nó vẫn phụ thuộc vào họ thôi họ có muốn dùng MacBoost hay không thì cái đó là việc của họ thôi nhưng mà thực ra thì dùng MacBoost thì họ sẽ được hưởng mức yield nó cao hơn tại vì uh, ờ, MacBoost là bản chất nó là sắp xếp lại các cái giao dịch để nó có cái mức lợi suất cao hơn mà thì nó là một cái uh, thu hút về mặt tài chính nói chung là uh, nói như vậy thì mình biết là uh, nó sẽ có những cái optional cho uh, những người tham gia vào mạng lưới thì cái restaking này này cũng vậy uh, nếu như mà nó hợp lý mọi người cả cộng đồng ủng hộ thì mọi người sẽ hoặc là nó sẽ có một cái gì đó nó lợi ích cho những cái người mà đang triển khai validator họ thấy được lợi thì họ sẽ tham gia vào nhưng mà nó là một cái gì đó rất là optional và chúng ta đang trong một cái giai đoạn mà cả blockchain nó đang đi và nó phải dò đường giống như phong nói nó vừa đi nó vừa dò đường thì có thể hiện tại thì nó chỉ có nhiều đây giải pháp thôi nhưng mà biết đâu được trong thời gian tương lai uh, Ethereum nó nghĩ ra được nhiều cái giải pháp hơn thậm chí là nó cũng là những cái giải pháp hiện tại thôi nhưng mà ví dụ như cũng là một cái liquid staking thôi nhưng mà nó phát triển ra nhiều cái dạng dự án khác nhau để nó phi tập trung cái quyền kiểm soát đó ra đó thay vì là phải đẻ ra một cái option mới để <laughs> solve một cái cái solution mới để solve những cái vấn đề những cái chuỗi vấn đề cũ thì cùng là cái solution đó nhưng mà nó phát triển ra nhiều dự án khác nhau để nó phi tập trung cái solution đó ra thì nó cũng là một cái cách tiếp cận khác nói chung là scale theo chiều ngang hoặc là scale theo chiều dọc chiều rộng ra thì nó cũng nó cũng sẽ giúp mạng lưới rất là nhiều và mình nghĩ là mạng lưới nó cũng đang vừa đi vừa dò đường thôi nên là bọn mình cũng phải vừa liên tục phải cập nhật và vừa theo dõi cái mạng lưới này bởi vì Ethereum là gần như là đầu tàu của thị trường rồi nói chung là Ethereum trước đây thì vẫn uh, luôn có một cái truyền thống là có một cái giải pháp nào đấy và xong rồi các cái dự án đi trên Ethereum sẽ nhảy lên và uh, nắm lấy cái cơ hội phát triển ra cái sản phẩm của mình thì uh, vừa nãy Thiên Nguyên có mention đến cái uh, liquid staking uh, cái giải pháp liquid staking thì không biết là trong cái radar của Nguyên thì Nguyên đã có quét được một vài dự án nào mà nó bắt đầu bắt tay vào và nó build những cái giải pháp trên những cái uh, application cho những cái giải pháp trên này chưa? Ừ, à, thôi thì chắc à, nói nhiều cái vấn đề kỹ thuật quá thì à, mình sẽ bách về một cái mạng à, dự án mà nó à, mình nghĩ là nhiều anh em cũng quen thuộc đó là liquid staking. Thì à, với liquid staking thì à, yeah chúng ta biết rồi, Lido là cái dự án đang đứng top đầu. À, nó chiếm khoảng à, mươi mấy phần trăm à, lượng à, Ethereum đang stake ở trên mạng lưới thì mình nhớ không nhầm nó là như vậy um, Liquid Staking thì Lido đang đứng đầu nhưng mà rất là nhiều các cái dự án ví dụ như Rocket Bull đó là một trong những dự án mà được cộng đồng họ cũng rất là support tại vì họ muốn là phi tập trung cái lượng Ethereum stake ra chứ không phải là nó tập trung vào một hai cái tên nào đó thì Rocket Pool là một trong những dự án mà cộng đồng họ cũng đề cập nhiều à mà cái này là mục đích thông tin thôi nhé bọn mình không không có nói là anh em nên mua bất cứ đồng coin nào cả uh, thông yeah. tin và anh em sẽ phải dựa trên những cái thông tin uh, của bọn mình chia sẻ hoặc là từ chính anh em thu thập thêm từ nhiều nguồn khác và anh em sẽ có những cái góc nhìn riêng của mình thì đó là một trong những cái dự án mà uh, cộng đồng họ cũng chia sẻ rồi dạo gần đây một cái dự án là Frax đúng không Frax thì uh, bản thân cái gốc của họ là một cái stablecoin nhưng mà vì cái thị trường hiện tại cái bài toán nó đang không hiện trường hiện tại của thị trường á thì ờ, nó không ủng hộ những cái stablecoin kiểu như Frax tại vì tiền nó đang rút ra và những cái dạng stablecoin mà nó có mang tính chất credit những mang tính chất tín dụng á, thì nó sẽ dần bị bóp cung lại thì Frax hiện tại không có cái lợi ích uh, từ cái mạng stablecoin mặc dù cái đó là cái gốc của họ nhưng họ đang phát triển rất là nhiều những cái mạng khác và trong đó có cái liquid staking thì uh, uh, họ cũng vừa công bố cái mạng sản phẩm này thì mình nghe đâu đó là uh, Frax thì uh, có cái đề xuất là họ sẽ dùng một ít cái phí từ Liquid Staking họ đang đề xuất thôi là dùng cái phí từ Liquid Staking và họ mua lại cái của mình Token cái này là một cái đề xuất và mình cũng đang theo dõi là liệu cái này nó có được thực thi hay không thì uh, yeah đó là một cái solution khác liên quan đến Liquid Staking họ cũng triển khai cái giải pháp này và họ cũng sẽ tham gia vào cái cuộc đua để làm sao để phi tập trung cái lượng ETH được stake trên mạng lưới ra thay vì là nó tập trung quá vào Lido thì cái đó nó cũng khá là rủi ro cho mạng lưới và thực ra là uh, team Lido cũng cũng đang muốn làm cái việc đấy đúng không? Thực ra là team Lido cũng thật sự cũng họ cũng không muốn là có quá nhiều thương được stake trên cái mạng lưới của mình nên là họ cũng rất là open với những cái giải pháp này thực sự ra thì mình nghĩ là họ cũng nếu như mà để phát biểu á, thì họ sẽ muốn <laughs> là cộng đồng sẽ decentralize ra tại vì nó là một cái một cái lợi ích chung của về mặt an ninh cho cả mạng lưới nhưng mà mình nghĩ là họ vẫn đâu đó sẽ vẫn muốn là uh, mình sẽ là cái top đầu mình nghĩ vậy nếu mà <laughs> tại vì trong business mà luôn phải top đầu thì uh, bản thân cái mạng lưới của họ thì cũng đề xuất một cái dual government á thì mình có nói mình có chia sẻ một lần à, mình có chia sẻ một lần đâu đó về cái duo governance này rồi của Lido thì họ cũng đề xuất là ok à, chúng ta sẽ kiểm soát mạng lưới à, đề xuất nói chung là quản trị mạng lưới bằng hai cái token là LDO và STDH luôn chứ nó không phải chỉ riêng về LDO thôi tại vì nếu như mà quản trị Lido mà chỉ bằng một đồng LDO thì cái vốn hóa nó quá bé so với cái lượng mà Ethereum nó đang nó đang ờ, gọi là được stake vào thì nó cũng nó cũng rất là rủi ro thì bản thân dự án của họ thì cũng cũng có nhiều cái giải pháp như vậy để để giảm thiểu những cái điểm nghẽn về mặt an ninh cho mạng lưới à, nói là nói như vậy thôi nhưng mà à, tất cả thì mình nghĩ là vẫn phải để thời gian trả lời cho tất cả những cái mà mình và nguyên vừa thảo luận với nhau nhưng mà chắc là chúng ta sẽ không phải chờ lâu đâu khi mà những cái đề xuất này thì cũng đang được thảo luận rất là nhanh dù gì thì gì chắc là chúng ta sẽ uh, biết được kết quả chắc là trong mình nghĩ là trong năm 2022 này để xem coi là uh, thương có thể được tối ưu thêm một chút một chút nữa không Ừm. và một chút như vậy thế là đủ nhỉ? Ừ, ờ, một phần trăm mỗi ngày <laughs> một phần trăm mỗi ngày thì ờ, sau một khoảng thời gian thì ờ, nó sẽ nó sẽ nó sẽ có được những cái mức tăng trưởng rất là kinh khủng và ờ, bọn mình cũng cũng à nhân đây thì bọn mình cũng ờ, Ờ, chia sẻ luôn về cái podcast này thì bọn mình cũng cố gắng là làm sao để cho cái nội dung của cái tuần tiếp theo nó nó chất lượng hơn uh, có thể là một phần trăm thôi một phần trăm hoặc là năm mười phần trăm gì đó đó thì nó nó tốt hơn cái tuần trước là đã vui lắm rồi thì uh, yeah và tất nhiên vẫn vẫn rất là cảm ơn các bạn vì đã luôn đồng hành cùng với con con tám trên cái hành trình này và mình nghĩ là như thế là khá là đủ những cái keyword cũng như là mọi thứ để các bạn nghiền ngẫm trong một tuần sắp tới rồi ờ, ừ. cảm ơn các bạn đã nghe đến đây và sẽ hẹn gặp lại các bạn trong những cái số đi DeFi discussion lần sau ha ừ. À, ok cảm ơn anh em một lần nữa đã dành thời gian nghe đến hết một cái tập mà nó cũng uh, nó cũng khá là nhiều cái thuật ngữ mới và nó cũng khá là lạ lẫm uh, và nó kén người nghe nữa nên là uh, không biết nói gì hơn cảm ơn anh em đã dành thời gian cho bọn mình đến tận những phút cuối cùng này và bọn mình sẽ trở lại uh, trong một tập mới của podcast DeFi Discussion uh, hy vọng là sẽ được gặp lại anh em trong uh, tuần tiếp theo ha